chào các bạn Ngày hôm nay là sáng mùng 1 tháng 11 năm 2021 Và trong cái thời tiết mà ở miền Bắc nước ta đang giá lạnh như thế này Nhưng mà đu đủ nhà mình vẫn ờ, chín đồng loạt các bạn này chín đồng loạt, chín bốn quả liền một lúc Và ở đây là do nó chín đồng loạt, chín nhiều Cho nên là và đu đủ nó rất là ngọt, ngon Cho nên là thường bị kẻ trộm ăn trộm các bạn ạ Như cái cây này đây, những cái cuống dài như này này là nó ăn trộm đấy các bạn này đây những cái cuống này là nó ăn trộm đây này đây ngắt trộm ờ, một lúc ở cái cây này là gần chục quả đây cả những cái cuống này nó vặt đây, nó vặt vãn hết cả cây các bạn ạ rất là bực mình nhưng mà không làm nào được và ngày hôm nay thì mặc dù nó đu đủ nó chưa được chín lắm Nó vẫn còn ương như thế này Nhưng mà mình buộc phải hái vào Vì nếu mình không hái thì mình đi vắng là ở nhà nó sẽ đi trộm hết các bạn ạ Đấy Thì uh, cho các bạn thấy rằng cái cây đu đủ dùng phân silic này cái thời gian thu hoạch của nó kéo rất là dài nó kéo dài trong khoảng ờ, đến 3 4 tháng này rồi các bạn ạ. 3 4 tháng này rồi mà vẫn còn xanh như thế này. Đấy, vẫn còn xanh như thế này thì, và cái phần bên trên kia kìa thì trên ngọn kia thì cái ờ, có cái lá chuối nó đậu vào nha các bạn nhé, không phải lá vàng đâu nhé. Cái phần trên ngọn kia ấy là do gần đây là nó do bắc cho nên là nó bị thui, nó không đậu quả nhưng mà cái lượng quả từ đây cho đến gần ngọn kia thì nó cũng còn phải độ năm bảy chục quả nữa cho nên là con chị nó đi thì con gì nó lớn thì những quả này nó đi hết đi thì những cái quả trên này nó sẽ to ra và nó sẽ chín và đu đủ này thì ngọt lắm các bạn ạ ngọt thơm phức và mình sẽ dùng cái đu đủ này để đến ngày mùng 7 ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 này đã có một cái sự kiện là đại hội nằm vườn của thành phố Bắc Ninh thì um, đã diễn ra và cũng uh, xin uh, phép các bạn cho mình khoe một chút mình cũng được uh, đợt này mình cũng được uh, các bác um, uh, đề cử vào trong ban chấp hành của hội làm vườn thành phố cũng như là hội làm vườn của tỉnh Bắc Ninh vậy thì đến ngày mùng 7 tháng 3 lại đến ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 này thì mình sẽ mang trưng bày những cái đu đủ những cái chuối dùng phân silic Tân Phát Bắc Giang à, của công ty mình à, để đến trưng bày trong cái hội nghị này và sau đây thì các bạn cùng thu hoạch đu đủ với mình nhé. đây mình sẽ hái quả này trước mình hái quả này để hái quả kia cho nó dễ đây à, dùng phân silic thì cái cuống của nó rất là dai các bạn ạ cái cuống của nó rất là dai nếu mà hái vặn không là rất khó đây mùa đông nhưng mà đu đủ này mẫu mã rất đẹp các bạn này đây quả này do nó ấp vào cây cho nên nó hơi lẹo phần này một chút nhưng mà quả đấy là quả có hai quả quả này là một chùm một quả nó ăn trộm rồi một chùm hai quả thì nó ăn trộm rồi thế cho nên là quả này hơi bé chứ nếu một quả thì nó sẽ to như thế này các bạn này đấy đây mẫu mã mặc dù đu đủ mùa đông mà rất là đẹp ừ. và đây hoàn toàn không có muội hoàn toàn không có muội cho nên là mình không phải phun thuốc uh, trừ muội không phải phun thuốc dẹp gì các bạn nhé đấy đu đủ này khẳng định là đu đủ sạch luôn ở đây mình sẽ các cái trái cây này đây ui rồi bà này bà này phải hai cân đấy các bạn ạ đây này đấy cái giống này nó là ép thứ mấy rồi đu đủ đài loan nhưng giống ép thứ mấy rồi cho nên là mẫu mã nó không được ừ, và đặc biệt là mùa đông thì nó chỉ được mẫu như này thôi các bạn ạ mùa hè thì nó sẽ đẹp hơn quả này nó phải hai cân đấy nặng lắm và cái quả của nó rất là đẹp đây các bạn này quả đẹp này quả trường quả này nhưng cái cuống này còn đẹp hơn đấy cái cuống rất đẹp như này đấy chụp lên một kiểu ảnh đi thôi thôi thôi không chụp được thôi thôi thôi thôi ừ. nào đấy nhá tiếp tục các bạn này thu hoạch tiếp với thanh tân nhé những ừ. quả này quả này thì nó vẫn còn hơi mơ mơ thôi nhưng mà cũng vẫn phải thu bởi vì nếu mà không thu thì là à, họ sẽ lại ăn trộm các bạn ạ cho nên là buộc mình phải thu mình đang muốn là để chín cây để hôm nay trưng bày cho đẹp nhưng mà Và hôm nọ cách đây được ba ngày thì mình đã thu được hai trái to như to như là hai trái lúc nãy rồi các bạn. Đây. Đấy, Đấy, trái này cũng một trái hai quả. Đấy, vậy thì nếu như các bạn mà muốn là cho đu đủ to thì các bạn đừng để như mình nhé. Các bạn cứ làm cho mỗi một trái mỗi, trái, mỗi, mỗi, mỗi, mỗi, mỗi, một, một, một quả thôi chứ đừng cho nhiều như của mình nếu cho cho như của mình đây là mình bận quá mình không tỉa được cho nên là quả nó hơi nhỏ một tí đấy và tiếp tục thì mình thu đến quả thứ tư quả thứ tư này khá là to đấy các bạn này đây những cái cuống dài này là nó ăn trộm đấy các bạn này đấy những cái cuống dài này là nó ăn trộm nó đấy giờ mình phải vặt cái cuống này đi đây đúng nó rất dai các bạn ạ đấy đây quả này thì khá là to đây các bạn này đấy quả này quả một đây quả một thì nó to như thế này cái này là nó do nhựa nó cọ sát vào nhau các bạn nhé quả một thì to như này nhưng mà nếu hai quả thì là nó sẽ bé hơn đấy và ừ, dùng cái phân này thì cái dáng quả của nó rất là cân chuẩn và khi nó chín thì nó chín đồng loạt và mẫu mã nó rất là đẹp đấy mã dáng rất là cân chuẩn và đu đủ này rất là nặng tay bổ ra thì ruột ờ, đỏ hồng và ăn ngọt sắc rất là ngon các bạn ạ đấy thì hôm trước mình cũng làm một cái clip là về cái ờ, bổ đu đủ cho các bạn xem là đu đủ này nó ngọt như thế nào rồi nó đẹp như thế nào rồi đấy và ngày hôm nay thì do là nó đu đủ vẫn còn xanh cho nên là mình không thể bổ cho các bạn xem được nhưng mà nếu hôm nào mà có đu đủ mà chín nữa nhưng mà để chín là họ ăn trộm các bạn thì hôm nào có dịp mình sẽ làm một cái clip bổ đu đủ nữa để cho các bạn xem và đến đây thì mình đã à, như vậy là mình đã hái được bốn quả đu đủ trên à, một cái cây như thế này một cái cây nhỏ thôi các bạn nhé nhỏ Đó, nhưng mà nó phải cao tới khoảng độ 4 mét rồi đấy các bạn ạ phải 3 4 mét rồi đấy và đặc biệt là mình lại hái trong mùa đông mình lại hái trong cái mùa đông mà mùa đông ở nước ở miền Bắc nước ta là nó lạnh giá và cái đu đủ nó thường là nó không chín đồng loạt nhưng mà dùng phân Sonic bây giờ là nó chạy chín đồng loạt và nó đẹp mẫu mã đẹp như thế này đấy thì mình cũng muốn là uh, giới thiệu với các bạn để các bạn biết về cái dòng phân bón Sonic này nó cho đu đủ được thu hoạch trước thời vụ cũng như là nó kéo dài cái thời gian thu hoạch nó kéo dài thời gian thu hoạch và nó nó làm cho cái chất lượng của đu đủ nó ngon nó làm cho cái chất lượng đu đủ ngon và cái cái mẫu mã đẹp và cái quả nó chín đồng loạt và nó rất là nhìn nó rất là hấp dẫn và rất là ngon cho nên qua đây mình cũng mới muốn giới thiệu với các bạn về một dòng phân bón silic phù hợp cho à, cây ăn quả đặc biệt là cây nhà lá vườn các bạn có thể ứng dụng à, thì chúng ta có thể trồng chuối trồng đu đủ chúng ta được thu à, mà không phải là thu ít mà thu rất nhiều được thu lợi nhuận cao à, và chất lượng thì tuyệt ngon và khẳng định với các bạn rằng đây là những dòng à, những cái dòng mà cây mà dùng phân silic thì sẽ tạo ra những cái lông sản sạch an toàn vệ sinh và à, cuối cùng thì xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo